à, cao à, cũng khá là nguy hiểm bởi vì sao bởi vì mình nói với em rất là nhiều rồi à, kèo này à, Manchester United không cần phải thắng nhiều đúng không không cần phải thắng nhiều cách biệt một bàn hoặc là hai bàn thôi nhưng quan trọng quan trọng cái đội hình ra sân nó như thế nào để có những đầy đủ những cầu thủ này hay không bởi vì vừa đá xong trận cúp FA nữa À, ok, à, xin chào tất cả những em đã quay trở lại với kênh uh, ờ, Trịnh Tướng soi kèo uh, cũng như uh, Trịnh Tướng bóng đá. Thì uh, thông báo với anh em, uh, thì uh, mình cũng đã làm cho anh em những cái trận đấu trong khổ uh, cúp liên đoàn uh, cũng như uh, cúp uh, quốc gia Italia và cũng như uh, cúp quốc gia Đức. Thì uh, cái cuối tuần này thì uh, nhường sân chơi, giữa tuần này thì sân chơi nhường cho những cái uh, cúp quốc gia. Đấy, thì uh, có mỗi trận đấu lượt về giữa Newcastle và Southampton. uh, và uh, trận đấu giữa Inter Milan và Atalanta cũng rất là hay à, ngoài ra trong những cái giải đấu cúp trong khi đó ở cái uh, cúp liên đoàn của Anh thì còn một trận đấu nữa mà chúng ta uh, không thể bỏ qua đó là trận đấu giữa Manchester United sẽ gặp Nottingham Forest và đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ gặp cái đội thắng ở trong cái cặp đấu giữa Newcastle và Southampton. À, kịch bản có thể diễn ra à, Manchester United sẽ gặp Nottingham Forest ở trong cái trận chung kết là à, hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì sao? À, bởi vì cả hai đều đang có nắm một cái lợi thế rất lớn ở trong cái trận lượt đi à, trong khi Manchester United đã có chiến thắng ấn tượng à, à, trước Nottingham Forest ở trong cái trận lượt đi rồi trận đấu này thì mình cũng đã có soi kèo cho anh em và chúng ta húp full kèo đấy chúng ta húp húp được kèo tài và chúng ta nằm Man United đấy ok nha đó và quay trở lại à, trận lượt đi của Newcastle thì cũng có chiến thắng 1-0 và chúng ta hút cái Newcastle và chúng ta đánh xỉu đấy thì tiếp theo à, quay trở lại cái trận lượt về này thì mọi lợi thế đang nghiêng về Manchester United à, và đây là cái kèo mà mình thấy cũng khá là ok À, và kèo nào anh em có thể quan tâm đầu tư được à, và mình thấy có một cái mấu chốt vấn đề ở nằm ở trong cái trận đấu này anh em nên à, xem hết video mình sẽ chỉ ra để cho anh em có thể đầu tư một cách an toàn Ok thì chúng ta không cần không cần phải bàn cãi rồi vì cái phong độ gần đây của Manchester United trên mọi đấu trường là Ờ, là thực sự ổn định à, bằng chứng là trong suốt thời gian vừa qua thì họ thi đấu rất là hay và liên tục có những trận thắng à, kể cả trong cái khuôn khổ ngoại Anh và kể cả trong khuôn khổ cúp liên đoàn cũng như cúp FA đấy và cụ họ cũng có một cái chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Reading à, đặc biệt là có sự quay trở lại của Casemiro đấy và anh điểm qua cái trận đấu gần nhất thì trận đấu trước thì uh, có Casemiro việc tiến giữa của Manchester United thi đấu thăng hoa và à, cái hàng công chỉ các làm nhiệm vụ à, xuyên phá và ghi bàn thôi ở việc à, phân phối bóng điều tiết bóng và cũng như đánh chặn à, để cho Casemiro cũng như Eriksen làm trong khi đó hậu công vẫn là Bruno đó thì uh, cái trận đấu gần nhất tiếp theo nữa anh em thấy là đá với Ritin đá với Ritin thì uh, Casemiro quay trở lại thì uh, cũng gây ấn tượng với cái trung phong uh, cầu thủ tân binh ờ, uh, Guerros đây là một cái uh, những cái trận cầu quan trọng cho cái tân binh này để hòa nhập tốt trong cái môi trường bóng đá Anh trong những trận cầu sắp tới và chắc chắn hôm nay uh, cậu ta vẫn được ra sân trong cái trận lượt về trong cái khuôn khổ cúp liên đoàn này à, và à, những cái trận đấu gần nhất và liên tục gây ấn tượng à, ở những cái trận đấu trong khuôn khổ cúp FA cũng như ở cái trận lượt đi thì rõ ràng uh, tiếp tục chắc chắn sẽ được ra sân và bộ đôi Casemiro và cũng như Eriksen chắc chắn sẽ có trong đội hình luôn đấy cho dù cái hàng phòng ngự thì ai à, không cần thiết nhưng quan trọng có cái bộ đôi này thì chắc chắn à, tuyến giữa của MU an tâm về việc đánh chặn và cũng như kiểm soát bóng thì rõ ràng hôm nay mà Manchester United được đá trên sân nhà nữa và mình tin chắc họ sẽ có một chiến thắng nhưng nhưng anh em vẫn cần lưu ý là quan trọng là thắng bao nhiêu đấy quan trọng là thắng bao nhiêu bởi vì sao bởi vì hai đội gặp nhau thì đa số là đi về đều đều đi về cái kèo tài nha đều đi về kèo tài cả trận gần nhất thì cũng thắng 3 không nhưng ở thời điểm hiện tại cái lịch thi đấu rất là dày đặc và Manchester United phải đá trên sân à, của à, hôm đó họ đá sân nhà phải tiếp New Crystal Palace nữa trong vòng 2 ngày sau nữa đấy trong cái khuôn khổ ngoại Anh mới là quan trọng đấy khu khổ mà ngoại anh vẫn là ưu tiên hàng đầu cho cái vé dự cúp châu Âu mùa này bởi vì cái khoảng cách của họ với cái uh, vị trí uh, của uh, Newcastle uh, đang đe dọa rất là lớn và kể cả Tottenham nữa uh, chỉ bằng điểm với Newcastle thôi và chắc chắn một cái trận thắng Crystal Palace sắp tới này nữa tạo cái tiền đề vững chắc cho uh, cho Manchester United bỏ ra uh, những cái đối thủ bám đuổi đấy cho nên ở cái lượt đi đã thắng rồi lượt đi đã thắng rồi chắc chắn lượt về chỉ cần Manchester United hòa thôi à, hoặc là thua một hai bàn cách biệt à, một bàn cũng được nữa thì à, họ vẫn được vào vòng trong cho nên Casemiro ở cái trận đấu trước có đã có mang chào à, mang ra sân à, lập cú đúp trước Redding rồi mình tin à, Casemiro sẽ được giữ chân và cũng như một vài cái vị trí sẽ được thay thế bằng một cái đội hình mới lạ hoàn toàn đấy cho nên ở à, cho nên cái mức kèo anh em để ý là nhà cái để cho Manchester chấp một 1.25 cũng là khá à, bằng với cái tỷ lệ của của cái trận đấu trước đấy khá là khá là bằng tỷ lệ cái trận đấu trước đấy trận đấu trước chấp à, cũng khá là cao để xem à, cái trận đấu trước thì thì à, đá sân khách cho nên chấp có 3 phần tư thôi và hôm nay lượt về đá trên sân nhà nữa à, chấp tới tận một trái 25 nhưng mình thấy cái tỷ lệ kèo này à, khá là tỷ lệ kèo này khá là là, là cao à, cũng khá là nguy hiểm bởi vì sao bởi vì mình nói với em rất là nhiều rồi à, kèo này à, Manchester United không cần phải thắng nhiều đúng không không cần phải thắng nhiều cách biệt một bàn hoặc là hai bàn thôi nhưng quan trọng quan trọng cái đội hình ra sân nó như thế nào để có những đầy đủ những cầu thủ này hay không bởi vì vừa đá xong trận cúp FA nữa và đá trận này nữa thì à, và trận sau lại hai ngày nữa đá thì chắc chắn sẽ có những sự xây tua sự xây tua ở à, đó và để cái kèo này anh em chơi an toàn nhất thì anh em phải đợi vào trận xem cái đội hình nó như thế nào còn trong thống kê thì trong 7 trên 7 trận gần đây thì hai đội gặp nhau là đa số đều đi về uh, cái kèo tài đó, đều đi về cái kèo uh, kèo tài thôi anh em đó anh em thấy là đều đi về kèo tài và tài xỉu ở hiện tại cũng niêm yết uh, mức cũng khá là cao đó hai trái 75 ở lượt đi có hai trái à, hai trái rưỡi thôi như lượt về này hai trái 75 thì có thể có thể nếu mà U không tung ra cái đội hình mạnh nhất thì ờ, cái kèo đấu nó sẽ đi về cái kèo xỉu rất là cao khả năng về xỉu còn đâu tung ra có thể đội hình mạnh nhất thì mình tin nó sẽ là nổ tài đấy mình bởi vì mình nói với anh em rồi anh em đánh trên trang thì phải đợi cái đội hình ra sân cho nó chắc còn ở cái trận đấu này thì à, mình không nghĩ cái khả năng nó nổ tài nữa đâu đúng không em đó mình vẫn khả năng nó nổ cái về cái vị xỉu bởi vì ở ờ, bởi vì hai đội nó cũng đã à, hai đội nó cũng đã à, sắp là an bài rồi trận đấu như an bài trận đấu như thủ tục thôi ở Nottingham Forest không còn đường nào mà để à, có thể chiến thắng được Man United ở thời điểm hiện tại nữa đó cho nên cho nên à, trận sau họ cũng phải gặp Leeds United đối thủ cũng khá là khó chịu và thi đấu cũng rất là hay đó cho nên cũng phải giữ quân nữa chấp nhận thua thôi đá cho vui đó muốn muốn thắng được Man United phải phải thắng 3-0 hoặc phải thắng 4-0 trở lên à, là ít nhất là ba bàn cách biệt và để thắng được Man United đặc biệt là cái hàng thủ của Man United ở thời điểm hiện tại thì thi đấu cũng khá là chắc chắn thì thực sự là trên lý thuyết là không có nói thẳng luôn trên lý thuyết là được nhưng mà thực tế thì không có nha anh em đấy cho nên mình nghiêng về cái khả năng MU chỉ thắng à, thắng cách biệt tầm khoảng một bàn hoặc là hòa ở ờ, trong cái trận đấu này rất là cao và cái khả năng kèo nổ tài không không thực sự nhiều đấy nếu mà anh em trùng máu thì anh em có thể đi theo cũng không để đánh ngược lại mình anh em kết tài thì em đánh tài thôi còn mình á thì mình cầm trang chơi thì mình chơi cái kèo gốc cho mu chấp gốc đấy mu chấp gốc nhẹ nhàng cũng được và cái kèo này nó không nhiều gốc đó và mình tin là à, nó sẽ đi về cái kèo xỉu và kể cho tên forest cũng vậy đấy cũng không muốn tấn công cũng chơi nói chung là chơi một trận bình thường thôi đó để giữ gương uh, cho những trận sau đúng không anh em đây còn anh em nào mà có cái quan điểm khác cái ý kiến cá nhân khác anh em để là cái bình luận bên dưới cái quan điểm của anh em về cái tính chất của trận đấu này còn mình thì mình chỉ dự đoán như vậy thôi kèo này thì để anh em mà chơi được phải đợi kèo hạ xuống thật sự là hạ xuống luôn anh em à, hạ xuống còn tầm khoảng ờ, ba phần tư đấy hoặc là nửa trái thì anh em vào à, chủ nhà rất là đẹp rất là đẹp nha còn tài xỉu á anh em muốn đi xỉu anh em phải đi sớm còn không á, thì anh em phải đợi kèo tại à, em muốn đánh tài anh em đợi kèo hạ xuống đây chơi đấy và kèo này thì theo như mình dự đoán thì à, à, kết quả sẽ là một không ở 1020 hoặc là 11 à, ờ, cho cả hai là đủ để MU vào trong đó ok nha đó là cái bình luận và phân tích của mình à, ngoài ra thì trong ngày hôm nay còn rất là nhiều cái trận đấu à, trong cái khuôn khổ à, ví dụ như là cúp quốc gia Đức này đấy giữa RB Leipzig và 1899 này trận đấu cũng rất là hay và à, Men 05 sẽ gặp Bayern Munich trong khi đó trong khuôn khổ Coppa Italia sẽ là Fiorentina sẽ gặp à, Torino và trong khi đó Roma sẽ tiếp Cremon trên sân nhà đó còn lại thì cái trận đấu trong cái À, giải La Liga trận đấu muộn à, vòng 17 trận đấu sớm vòng 17 La Liga sẽ là cuộc tiếp đón Barcelona trên sân nhà của Real Betis thì mình sẽ tranh thủ phân tích và nhận định còn không ấy trong giải pháp thì cũng có rất nhiều trận đấu nè đấy thì à, muốn anh em muốn lấy tất cả mã kèo thì cứ inbox mình thôi à, thứ nhất là đăng ký chơi chung trang thứ hai à, là để được tham gia nhóm mình chơi à, thì nó sẽ hiệu quả hơn và anh em sẽ chủ động hơn à, thứ nhất về mặt à, thế trận thứ hai về mặt cái đội hình ra sân à, thứ ba là về việc việc xoay kèo ví dụ như có cái thẻ đỏ hay là à, kèo nó bất lợi thì anh em có thể xây được đúng không còn em báo xong em đi ngủ thì à, chơi kiểu đó chơi làm cái gì đúng không đặc biệt là những anh em cái cắt cắt những cái trang về đó, hoặc là anh em báo à, ở ngoài ba bốn tiếng ở một trận năm củ 10 củ anh em chơi làm cái gì đúng chưa đó chơi vậy thì chẳng khác là ném lúa qua cửa sổ đúng chưa đó thì à, để anh em có cái cách chơi mới trong năm 2023 thì à, cứ inbox mình và mình cũng đã lên cho anh em một cái kênh mới đó là trình tấn bóng đá vip để đồng hành cùng anh em trong à, những cái uh, video sắp tới và cũng như tháng ngày tới ở trong cái tháng 3 tháng 4 thì có rất nhiều cái lịch thi đấu uh, của những cái giải đấu rất là hay và mình sẽ lên cho anh em cái kênh mới này để đồng hành cùng uh, anh em những cái mã kèo lên những cái uh, quả kèo chất lượng cho anh em anh em nhớ cho mình ủng hộ kênh mới này bằng cách đăng ký kênh và bình luận video bên dưới đó là cái động lực để mình lên những video chất lượng hơn đó, ok, xin chào và hẹn lại anh em vào những video sau.